sinh dung bét dẹp lụa Hoàng chủ sĩ tàu cáo thố thiên hồn thỉnh David tàu cáo nhê hòa Ô chéo à Thố mây bèng nộm hoàng ia Và tàu ia Người dù ia trùm Và tăng Tốn. thô bèo yê nhì mèng mười sù yê căn lộn mày thô dầu yê mười nhẹ bầu yê xiển khảo mày mười dầu yê nhì thiền hùng ô chéo à thô khó liền yê 为主业讲会有前途没？ô chéo à thố bún yê mày nhê bầu nhìn hiếu mài dần nhiều quỷ dù yê nhìn hiếu khẩu mày mài làm thắm tổng ô chéo à mày sẽ lông hải à mày hiếu quảng miền như chuối mày diệp chua như chiến chiến ham nhiệt chú hiểu chiến chiều mày như miền ô chiếu à thuốc bang nôm muồng ia tà cầu như hòa có muồng hải ia cha hiểu chiến chiều như sinh chia 望主khó nản nhiên hồi nhẹ Yê hiểu mày Người chủ mày tao yê Ô chéo à em miệt xuống Chiên bù đồng Bái mà hải tàu hăng mày Mày cháu như con Mày mà hải nhung Hải bấy tụ Ô chéo à mày chế tai nhê màn cua màn phiến oi tai yêm mày nhiên giảm hiền quỷ dìa bái dạ oi chênh mày như mình quê chủ mày sẽ kinh hô hay, dạ châu bổ hồng như xì chúng mày cần xe thiên hùng ô chiếu à thô mày giàu ye hiếu tụ mày ye cháu về pun ye hay ơi mày ye xiên lấy yang thô pun ye chún tình hiếu về thai mày ye bùa ô chiếu ye ye thiên hung à ye lồng dình hiếu tao dịa mày ye ỏi ye liu chen mà ye bùa Vậy dù mày dịp ruộn hâm miền nhì nhếu xe lâu hải Mày giả diều yê Bốn yê mấy dù mình yểm kên đâu hải nhẹ tóng Thiên hùng à Dấu màu nhẹ miền suốt tai ói hỏi yê mai quan miền tổ miền ỏi cho yên nhê mèn nghìn bùa giả mai cho mời ăn chiến nghìn bùa nhê giảm hiền hứng tả chéo à mày sẽ khó liền miền Cháy en buôn miền nhê thìn hùng Mười mấy chế chế xếp mà yêu chen chen hám miền già dạ, chịp chữa nhẹ, thố pin ruột khó liền ye dạ. thố chảy mây nhẹ cha bún ye dạ. mây nhẹ bầu già dẻo mây nhẹ xia bầu nhẹ tòn có biểu mình mày dỗ lòng với bùn dòng yê vô tế miền bọt chiều nhé. Với dù chéo à, mày thỉnh yê giả on yê nhìn hiếu.